sản xuất cuối năm 2005 Đăng ký lần đầu ở Việt Nam năm 2009 Tên tư nhân chính chủ bản nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc Quý vị nhá Đây là một chiếc xe Kia Morning Van Nhưng mà nó lại mang biển T Quý vị nhá Cho nên chúng ta chở người Chở 5 người vô tư thoải mái mà chúng ta không phải sợ công an bắt quý vị nhá nó mang biển T chứ không phải mang biển D Nó đăng ký biển T giống như những chiếc xe à, 5 chỗ cùng đời Quý vị nhá À, những năm 2005 đến năm 2009 thì người ta vẫn à, đăng ký biển giống như những chiếc xe 5 chỗ ngồi Chứ không phải là mang biển D như những chiếc xe hiện nay Quý vị nhá Đấy, những chiếc xe biển D mà chúng ta chở quá người ấy, thì chúng ta à, khi gặp công an chúng ta phải lo lắng nhưng mà chiếc xe này à, nó mang biển T cho nên là khi đi trên đường À, mà chúng ta nhìn thấy à, công an thì chúng ta không phải à, băn khoăn mà cũng không phải suy nghĩ gì nha quý vị nhá Đấy, nó giống như chiếc xe à, những chiếc xe 5 chỗ bình thường khác Đấy, biển số giống như những chiếc xe 5 chỗ bình thường khác cho nên chúng ta hoàn toàn yên tâm Và ngày hôm nay chúng tôi trân trọng gửi đến cho quý khách cái mẫu sản phẩm này Và với cái sản phẩm này thì chúng tôi cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe không đâm đụng, không ngập nước, zin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 rất là tiết kiệm nhiên liệu thôi nhiên liệu chỉ chỉnh hơn một chiếc xe máy một chút thôi 5 đến 5 lít rưỡi xăng hoặc đến 6 lít là cùng thôi cho 100 km thôi quý vị nhá điều đặc biệt chiếc xe này nó mang hộp số tự động quý vị nhá cho nên rất phù hợp với quý ờ, khách hàng là chị em phụ nữ chúng ta mua về chúng ta đưa con cái đi học đi chợ hay đi làm hàng ngày đều rất là phù hợp nhá Đấy, đi số tự động đây là một chiếc xe có hộp số tự động quý vị nhá Đấy Thay vì mua xe máy chúng ta mua ngay con ô tô này chúng ta đi luôn Đấy sắp chuẩn bị đón năm mới rồi Xuân canh tí rồi Chúng ta mua chiếc xe này về à, Đi du xuân đón Tết Đi lễ hội lễ chùa chở à, con chở cái phù hợp quá Hay là chúng ta đi làm việc hàng ngày Cho một năm mới 2020 tràn đầy à, niềm vui Và với rất nhiều dự định quý vị nhá Đấy chúng ta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 và như đã cam kết thì một chiếc xe zin nguyên bản từ A đến Z Máy số đại chất nha quý vị nha Xe chạy rất là bốc và mượt mà luôn Số tự động nha quý vị nha Đấy, Và như đã giới thiệu từ đầu là chiếc xe này nó có biển T Cho nên là khi chúng ta chở 5 người thì chúng ta ok Chúng ta không phải lo nghĩ gì đến ờ, việc công an sợ công an bắt quý vị nha Đấy đi thoải mái đi nhá Chỉ có trừ khi người ta cầm giấy tờ thì người ta mới phát hiện ra được thôi và khi cầm giấy tờ thì chưa chắc người ta đã để ý đến cái mấy cái à, thông tin nho nhỏ đấy đâu quý vị đấy thân vỏ thì căng đét luôn ở những chiếc xe này thì người ta chỉ có chạy loanh quanh cho nên là cực chất như quý vị nhá từ trong ra ngoài luôn tí đi vào cái chi tiết của chiếc xe này thì chúng tôi đã sẽ giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng đấy và như đã cam kết thì chiếc xe này à, zin à, nguyên bản từ A đến Z không có một lỗi nhỏ máy số đại chất luôn số cực mượt luôn chạy rất là êm ái và tiết kiệm nhiên liệu một chiếc xe có thể nói là rất nhiều người tìm kiếm tìm kiếm ở cái chất lượng và cũng tìm kiếm ở cái biển xe này cái nhá biển của nó cũng rất là đẹp luôn 2667 luôn và điều đặc biệt nó lại là, là biển T biển giống như những chiếc xe 5 chỗ bình thường quý vị nhá đấy và đã được chủ nhân người ta độ lên rất là nhiều các cái đồ chơi rồi đấy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 đấy thân vỏ thì càng đét luôn quý vị nhá đấy, các đường gân chạy dọc theo xe kìa tôi thấy còn cực sắc nét không bị mờ đấy, không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tít đâu quý vị đây cái đèn pha phía trước bên lái này cũng vậy cũng còn khá đẹp trong không có dấu hiệu gì của sự xoay hoen ố hay là bị bạc màu cái ba đờ sốc này cũng vậy quý vị nhá còn rất là khớp khít không có dấu hiệu gì của sự đắp ma tiết các đường gân viền của nó kia còn sắc nét không bị mòn mờ quý vị nhá đèn gầm này cũng còn khá sáng luôn đấy, chúng ta thấy là như vậy thân vỏ thì căng đét đấy, keo chỉ thì zin 100% nha quý vị nhá không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu đấy và bây giờ thì à, chúng tôi giới thiệu đến quý khách đây cái khoang lốp của nó đây đấy không có dấu hiệu gì của sự à, mọt mục nhá hay bị cắt vá ở đây quý vị nhá đây cái gót khoang lốp đây keo phủ sân của nhà sản xuất vẫn còn dày nguyên luôn đi cực sướng luôn nhá cái lốp này còn tương đối dày lốp này ta đi hai năm nữa không phải nghĩ đến việc phải thay lốp cái mặt la răng của nó là la răng thể thao nhá quý vị nhá la răng 15 la răng thể thao rồi đấy chủ nhân người ta đã độ ờ, về mưa inox nẹp chân ký inox tay mở cửa inox tem thể thao đấy, rất là nhiều quý vị nhá đấy đây cái khoang lốp phía trước bên à, phụ đây quý vị đây cái lốp của nó đây còn khá dày nhá Đấy, 2 năm nữa chưa phải nghĩ đến việc thay lốp và cái mặt la răng của nó đây vẫn là la răng thể thao Đấy, la răng 15 inch lốp mỏng Đấy, rất là đẹp luôn Đấy. đây cái lốp phía trước bên à, đây khoang lốp phía trước đây bên lái đây quý vị Đấy chúng ta thấy chưa Đấy lốp này còn rất dày luôn Mà đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật luôn Cái mặt la răng của nó đây Khá đẹp luôn quý vị nhá Đấy, cái lốp sau đây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 Tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe này để giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng nhá Đấy Đây Ý, Chủ nhân người ta đã bọc uh, các cái mạ viền chrome ở đây Nhìn sáng xe và nó cũng hiện đại Quý vị nhá làm chiếc xe chắc chắn không dịch vụ rồi Đấy, Cho nên nó còn tươi như thế này Đấy, chúng ta nhìn vào cái mặt vô lăng này thì chúng ta biết là chiếc xe này nó còn chất như thế nào Trần của nó đây quý vị còn căng đét luôn quý vị nhá sáng trưng luôn quý vị nhé hàng ghế thứ nhất đây Đấy. được bọc da cao cấp mới tinh luôn Đấy. không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị nứt rách vá gì đâu quý vị nhé hộp số là hộp số tự động nhá và đã được chủ nhân người ta à, độ cái màn hình Android đấy màn hình Android rất là đắt tiền đấy quý vị nhá cái màn hình này là phải hơn 8 triệu chúng ta mới mua được quý vị nhá đấy đề start tốt đây tí nữa thì tôi sẽ giới thiệu cho quý khách hàng đây à, hộp số là hộp số tự động quý vị nhá đây cái mặt à, tắp lô của nó đây cái mặt tắp đi của nó đây quý vị ấy các cái viền chrome này chủ nhân người ta rất là cầu kỳ luôn đấy các cái tay mở cửa đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá đây chúng ta nhìn thấy là cái à, phần nhựa phía trên còn sần nguyên như mới tinh quý vị nhá nhựa của nó rất là tươi luôn các cái tay mở cửa này cũng vậy khá sáng không bị mòn mờ bạc màu cái nhựa màu ờ, ghi này cũng vậy rất đẹp luôn keo chỉ thì cam kết với quý khách là không mất một phân keo sợi chỉ nào sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn các con ốc này chưa một lần mở đây kể cả phần gót phía dưới này đây nó còn rất là sáng luôn quý vị nhá đấy các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị chưa một lần động chạm cờ lê mở lết đâu đấy cái tắp đi cửa của nó đây hộp số tự động nhá quý vị nhá đấy, rất là tiện luôn đây hàng ghế thứ hai đây có thể gập lại chúng ta chở hàng thoải mái và ghế này cũng là ghế ờ, được chất từ một chiếc xe 5 chỗ ngồi xịn của một chiếc xe Kia Morning xịn sang người ta chế độ có thể ngả à, rồi là dựng lên như ờ, những chiếc ghế ngồi bình thường và chúng ta cũng có thể ngả phẳng ra để thành một chiếc giường để chở hàng đều được hết quý vị nhé đấy rất là tiện dụng luôn và biển T như đã giới thiệu biển T nhá Quý vị đi 5 người ok đi Không phải nghĩ nhá Đấy trần của nó đây khá sáng luôn Và cái ghế ngồi phía sau đây Máy rất là cầu kỳ Rất là căng Đầy đạn và không bị rách vá gì đâu quý vị Đây cái táp đi cửa đây Cái phần nhựa phía trên này Đấy nó còn sần như thế này cơ mà Đấy Cái tay mở cửa đây Keo chỉ đây quý vị Không mất một phân nào đâu tem của nhà sản xuất đây các con ốc này chưa một lần mở đâu quý vị đây kể cả phần phía dưới này đây đấy chúng ta thấy nó cũng không bị mọt mục đâu quý vị nhá cái gót khoang lốp đây chúng ta thấy rằng là không có dấu hiệu gì của sự mọt mục hay bị cắt vá gì đâu quý vị đây đấy chúng ta thấy rằng là cái vô lăng của nó đẹp như thế này không bị mòn mờ nhá vẫn sần tươi như mới luôn quý vị nhá tắp đi cửa bên lái đây cái phần nhựa phía trên đây đấy chúng ta thấy nó sần các cái tay mở cửa đây đấy. keo chỉ đây không mất một phân nào đâu quý vị đấy hàng ghế thứ nhất đây cũng còn rất là sáng đẹp Đấy. <clears throat> cái cốp sau đây quý vị đây cốp sau đây Đấy. chủ nhân rất là cầu kỳ luôn đây chúng ta có thể rút cái này ra Đấy, gập xuống Đấy, như bình thường những chiếc xe này chúng ta đi không phải lo nghĩ gì cả đây đinh tán của nhà sản xuất đây quý vị cái đèn hậu phía sau của nó đây cũng còn trong veo luôn vẫn là đèn zin theo xe quý vị nhá đấy cái đèn hậu phía sau đây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 ngồi trong xe đã được bảo vệ bởi một cái à, bên ngoài không bị à, lo va chạm quý vị nhá va chạm chỉ sức sơn một, hoặc là sức xe một chút thôi nhưng mà người thì không sao cả nhưng mà đi xe máy mà người ta chạm vào là rất nguy hiểm luôn quý vị đây và đã được à, chủ nhân người ta độ một, à, một cái à, khóa thông minh nha quý vị nhá đây là một chiếc khóa thông minh khi chúng ta đến gần thì chiếc khóa này à, sẽ thì chiếc xe này sẽ tự mở cửa quý vị nhá Đây. Đấy, khi đến gần thì chiếc xe này sẽ tự mở tự mở cửa Đấy, còn khi à, khi chúng ta đi xa nhá thì chiếc xe này sẽ tự đóng cửa đây khi tôi đến gần này đấy đấy thì chiếc xe này sẽ tự mở cửa quý vị nhá đấy, và điều đặc biệt nữa đây khi tôi đi xa ra đấy chiếc xe này đã đóng cửa rồi nhá khi tôi đến gần đây đấy chiếc xe này đã tự mở cửa rồi quý vị nhá đấy và một cái chức năng nữa đó là chức năng đề nổ từ xa quý vị đã đóng cửa rồi đấy đấy đề nổ từ xa này đấy máy đang nổ quý vị nhá máy nổ rồi đấy đề nổ từ xa quý vị nhá đấy máy đang nổ quý vị nhá đấy mùa hè chúng ta muốn uh, chuẩn bị trước khi bước vào xe chúng ta để nổ hai ba phút là chúng ta vào xe là nó sẽ mát luôn quý vị nhá Đấy, rất là nhiều đồ chơi nhá quý vị nhá Đấy Một chiếc xe có thể nói là Đồ chơi kín xe đấy Khóa tự mở cửa luôn Đây Chúng ta nhìn thấy đây Màn hình là màn hình Android nhá Loa Super Bass nhá Đây chúng ta nhìn thấy chưa Nhựa của nó đẹp chưa Đây cái mặt vô lăng của nó đây Đấy chúng ta nhìn thấy còn sần tươi như mới như thế này cơ mà Đấy mới đi được có hơn 9 vạn cây đây quý vị nhá Đấy Thế nó mới còn đẹp còn mới như thế này nhá loa súp nhá tí nữa thì tôi đây đầy nổ start top đây đây đầy nổ start top đây rồi là màn hình android nhá quý vị nhá có định vị rồi là youtube facebook đầy đủ hết quý vị nhá màn hình có google map youtube facebook zalo đầy đủ hết quý vị nhá đấy và đây và đây loa super bass quý vị nhá màn hình loa super bass đây loa tích hợp đây đây đây loa super bass đây quý vị nhá nghe cực hay luôn quý vị nha đấy một chiếc xe morning thôi nhưng mà người ta độ rất nhiều các cái đồ chơi quý vị đây đấy và tiếp theo nữa là sẽ đến à, phần động cơ quý vị nhá tôi mở động cơ máy nổ cực êm luôn đây đây chúng ta đây đây keo chỉ của cabo đây quý vị ấy lỗ bấm vẫn còn xe keo chỉ của nó đây đấy nhìn này sơn lòng vẫn là sơn zin của nhà sản xuất luôn quý vị nhá đấy chúng ta thấy là như vậy đây máy nổ cực êm luôn quý vị nhá máy này chúng tôi cũng chưa dọn dẹp gì đâu rửa cái là lại sáng trưng luôn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 à, sản xuất cuối lẻ 2005 đăng ký lần đầu 2009 tại Việt Nam bản nhập khẩu nguyên chiếc một chiếc xe Kia Morning Van nhưng nó lại mang biển T quý vị nhá chứ không phải mang biển D Đấy, cho nên chúng ta mua chiếc xe này về chở con chở gái chở 5 người ok nhá rất là tiện dụng rất là thoải mái giá chỉ bằng MSH thôi mà chúng ta đã sử dụng được một chiếc xe này chúng ta ngồi trong rất an toàn lại rất tiện nghi đảm bảo sức khỏe quý vị nhá chở được nhiều người ấy và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 Trước khi kết thúc video giới thiệu xe này ở đây Đây Đấy, chúng ta thấy là cái tắp lô của nó đẹp chưa Vô lăng đẹp chưa Hàng ghế thứ nhất đẹp chưa Đấy cái tắp đi cửa của nó đây Sần tươi như mới Keo chỉ thì đương nhiên rồi Không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị Đấy Màn hình cái Loa super bass đầy đủ hết quý vị nhá Màn hình là mình Android nguyên cái màn hình đã 8 triệu rồi Đây hàng ghế thứ hai đây Mày khá đẹp luôn Chủ nhân là nữ cho nên người ta cực kỳ là cầu kỳ quý vị nhá và cẩn thận đây đấy cái keo chỉ đây không mất một phân keo sợi chỉ nào đâu về mua về sẵn đi thôi chúng ta không phải đầu tư thêm bất kỳ một cái hạng mục nào khác đâu quý vị đấy đề nổ start top đề nổ từ xa khóa là khóa điện thông minh luôn đấy đến gần là xe tự mở và đến đi xa là xe tự đóng cửa quý vị nhá đấy và giới thiệu thật kỹ cho quý khách hàng rồi và à, bây giờ thì à,